linh với sông la, đức thọ thân thương yêu biết mấy quê nhà lộc hà ơi vẫn vương ngàn nỗi nhớ vọng câu kiêu biển thiên cầm dạt dào mong nhớ đất quê mình say câu hát dân trong ngàn phố như lòng mẹ nắng bước chân con hà tình ơi yêu lắm quê mình câu dân thương sao nặng lòng ra sông ngàn phố Anh ơi em mời anh về thăm quê hương em Hà Tĩnh Sông Lam và Hồng Lĩnh níu bước chân người đi Anh ơi em mời anh về bên sông lá xanh mát Thiên cầm nghe biển gọi những chuyến tàu khơi xa Mà tình sâu nghĩa nặng mênh mang những câu hỏi giáng đinh sang tay đón bạn hồng lịnh bạt ngã mây bay về bên em anh về cùng em anh thương anh nhớ quê nhà về cùng em hát sông đô đưa mẹ cha đêm ngày mong đợi đợi anh về về cười cô dâu em thương em bữa qua cầu áo the màu anh bước theo sau qua sông sông xinh khơi trâu ba con hai họ đón mình cô dâu anh về thăm quê hương em Hà Tĩnh sông Lam và Hồng Lĩnh níu bước chân người đi anh ơi em ơi anh về bên sông lá xanh mát thiên cầm nghe biển gọi những chuyến tàu khơi xa mà tình sâu nghĩa nặng mênh mang những câu cô đàm giang đình sang tay đón bạn không đình bạt ngát mây bay về bên em anh về cùng em anh thương anh nhớ quê nhà về cùng em hát sông đô đưa mẹ cha đêm ngày mong đợi đợi anh về về cười cô sâu em thương em bữa qua cầu áo the màu anh bước theo sau qua sông sông xinh khơi trâu ba con hai họ đón mình cô dâu quê hương biết mấy ân tình ta đưa nhau về ơi bạn mình ơi quê hương biết mấy ân tình ta đưa nhau về cao mây lặng lặng cúi đầu điều họ sông nước lưu luyến tình đất nước gợi nên hình của bác lúc tìm về lên. ngày xưa mẹ ru anh bằng câu hò xứ sở điều vì dằm quê mình rằng mà thương mà nhớ anh qua bao miền quê câu hò theo chân bước chiều nay nghe em hát nơ mà bồi hồi con tim dòng em ngân lên rằng thương nhau cho tròn rằng quá lần đần hiểu tận lòng nhau ôi câu hò năm nào em hát chiều nay sao mà yêu mà quý hát nữa đi hơi em cho vòng mãi đất trời điều họ sông nước tha thiết tình đất nước đậm nghĩa tình sáu trước với bé bà năm châu ngày xưa người ra đi vì câu hò vì dặm tìm khắp bốn phương trời con đường lệ no ấm hôm nay trên đường đi sáng người theo chân bạc càng ngâm vang câu hạt cho thăm tình

nắng hè đất nè gió lao qua bụi chuối buồn cau mời anh bát nước che giấy tinh số nghĩa nặng quê em nhớ sông la đêm trắng gần bạc khuya mái treo lặn lội cùng ai ước vật ê. vẫn êm đềm chặt bàn tay tuổi thơ em gắn bó cánh đồng quê chạy tít chân đê nơi chăn trâu cắt cỏ dìu sặt ta đi trong hương ngô thơm xưa ngạt gửi xó về cánh đồng quê lam sáng trời thơ bên đời đất hóa tâm hồn níu gọi người đi xa điệu ví quê nhà mát ngọt miền quê ta miền quê anh đẹp từ câu hát lời quê anh gánh còn nỗi vui buồn đi muôn phương vẫn dẫn thương ngàn miền đất lam hồng trong đục hóa tráng thơ chưa tóc sáng trời đất bồng hoa nhân văn dáng soi bóng núi hồng thông reo bên đời khơi dòng nhớ thương dáng đình nỗi nhịp gọi người đi xa điều vì quê nhà mát ngọt miền quê ta miền quê anh đẹp từ câu hát quê anh gánh cả nỗi vui buồn đi muôn phương vẫn dẫn thương muối mặn miền đất lam hồng trong được hóa tráng thơ chờ tâm sáng trời đất bồng hoa nhân văn điệu vi Thank you. mang màu Chúa ca lại muốn về nơi nở đất miền trung bao năm ra đi tình thương để lại con đường xưa có khi mô xa ngái xốn sang trong lòng cứ muốn trở về quê gió nam lao gọi hè về trên đê phương đó trời quê xôn xao mùa hạ bóng chiều rơi cánh cò bay là có tiếng sao diều êm à đời trắng lên có đi mô rồi cũng muôn về nơi tuổi thơ ai cùng tôi một thuở kỷ niệm năm xưa gợi bao nhung nhớ đã in vô sâu thẳm tâm hồn nắng chiều về rạng đỏ cả hoàng hôn con sông xanh mơ sương ôm mây trắng câu cá nao quyền vào trong sâu thẳm nghe bâng khuâng ai đó vòng câu hò rằng cỏ đi xa lòng ta luôn vẫn nhớ miền chúng ta đó thương lắm cả quê nhà rằng ai có về quê hương yêu dấu gửi bao thương nhớ đất mẹ miền trung xưa gợi bao nhung nhớ đã in vô sâu thẳm tâm hồn nắng chiều về rạng đỏ cả hoàng hôn con sông xanh mơ sương ôm mấy trăng câu cá nào quyền vào trong sâu thẳm nghe bâng khuâng ai đó vòng câu hò rằng cỏ đi xa lòng ta luôn vẫn nhớ miền chúng ta đó thương lắm cả quê nhà rằng ai có về quê hương yêu dấu gửi bao thương nhớ đất mẹ miền trung bao thương nhớ đất mẹ đón mừng cô dâu qua sông sung sinh cơi trầu ba con hai họ đón mừng cô dâu quê hương biết mấy ân tình ta đưa nhau về vẫn vẫn luôn nhớ về quê nặng nghĩa ân tình có vì dằm người ơi về đi anh về vời quê em nước biển non xanh đường quanh quanh xứ nghệ về bên em nghe lời thương của mẹ anh về đây mận rể thương thầy mẹ cùng em dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa rằng thương cay mối mắm tiếng nói nó giống ai chứ đã nói yêu anh lấy yêu thương còn mãi anh thương anh có về xứ dầm nắng gió vì đỏ rơi anh thương nhiều hơn nữa bởi nơi em thăm đượm tình quê anh có về xứ nghệ với em không có sông song tuổi thơ em lặn lội câu dân ca bắt ngôn từ đồng ruộng để ai xa vẫn luôn nhớ về quê nặng nghĩa ân tình câu vi dằm người ơi rể thương thầy mẹ cùng em dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa rằng gương cay mối mặn tiếng nói nó dòng ai chứ đã nói yêu anh lấy yêu thương còn mãi anh thương anh có về xứ nghệ với em có về sự nghe với em không anh thương qua sông sung sính cơi trầu ba con hai họ đón mừng cô dâu xanh hà tĩnh sông lam và hồng lĩnh nếu bước chân người đi em ơi anh mời em về bên dòng lá xanh mát thiên cầm nghe biển gọi những chuyến tàu khơi xa mà tình sâu nghĩa nặng mênh mang những câu hò trên bến tam xoa anh đưa em về nghi xuân mà nghe ca trù cổ đàm giang đình giang tay đón bạn hồng linh bạt ngạt về về cưới cô dâu em thương em bước qua cầu áo thề màu anh bước theo sau qua sông xuống dính cơi trầu ba con hai họ đón mừng cô dâu qua sông xuống dính cơi trầu ba con hai họ đón mừng cô dâu quê hương biết mấy ân tình ta đưa nhau về ơi bạn đông chiều thả lắng tiếng thời gian vọng tiếng gà gọi mặt trời thức dậy cây xoan đầu làng rôm rả nhạc ve ra nơi ta về cỏ mật vẫn thơm hương mùa gặt rồi rơm dạ ấm chân đê lũ trẻ thơ đang đánh chuyện trong ngõ tiếng sao diệu muộn thuở vẫn đam mê nơi ta về nơi ta về lối xưa giờ đã khác con đường làng giờ ai nhớ ai quên bên sông năm xưa không người giặt áo quang gánh nhà ai nằm nghiêng trên gác chiếc máy cày thay châu lật đất nâu nơi ta về nơi ta về tháng năm ngày xưa ấy vẫn vẹn nguyên ký ức mãi còn đây sông vẫn êm trôi như thời thơ bé ta đứng tranh trao trong chiều ngược gió một cánh buồm nâu căng gió mùa sang một mái treo buồn dẫn lối ta về về con sông quê vẫn chảy cánh đồng chiều hạ lắng tiếng thời gian vọng tiếng gà gọi mặt trời thức dậy cây xoan đầu làng rôm rà nhạc ve gian nơi ta về cỏ mật vẫn thơm hương mùa gặt rồi rơm dạ ấm chân đê lũ trẻ thơ đang đánh chuyện trong ngõ tiếng sao diều muộn thuở vẫn đam làng giờ ai nhớ ai quên bên sông năm xưa không người giặt áo quang gánh nhà ai nằm nghiêng trên gác chiếc máy cày thay châu lật đất nâu nơi ta về nơi ta về tháng năm ngày xưa ấy vẫn vẹn nguyên ký ức mãi còn đây sông vẫn êm trôi như thời thơ bé ta đứng tranh trao trong chiều ngược gió một cánh buồm nâu căng gió mùa sang một mái chèo buồn dẫn lối ta về nơi ta về nơi ta về tháng năm ngày xưa ấy vẫn vẹn nguyên ký ức mãi còn đây sông vẫn êm trôi như thời thơ bé ta đứng tranh trao trong chiều ngược gió một cánh buồm nâu căng gió mùa sang một mái chèo buồn dẫn lối ta về một mái chèo buông dẫn lối ta về theo bạn còn nhớ bên sông nhớ áo nấu sông nhuộm máu mưa nặng anh đi xa rồi miền quê buồn lắm bến xưa thuyền vắng hẻo mòn dòng sông cánh có trạng vàng câu dần mà hương người ơi người ơi răng mua tọt ra rớm khô ban về quê bạn biết lối sao bạn còn nhớ bên sông nhớ áo nấu sông nhuộm máu mưa nặng anh đi xa rồi miền quê buồn lắm bến xưa thuyền vắng hẻo mòn sóng sâu cánh có trạng vàng câu dần mà hương người ơi người ơi răng mua tọt ra rơm khô bàn về quê bạn biết nơi xuống gành êm à một dòng trôi để chiều nay đó dọc đò ngang chờ yêu thương con thuyền xuôi bến cánh buồm nâu trao lời vọng câu hò lưu luyến nước sông lam sông ơi sông sông chờ nằm phú xã như câu ca một lòng em vẫn đời gàn đục khơi trong màu xanh vơi vời nụ quyết hẹn hò nổi nhịp câu sáng để đêm trăng dòng ca trù mênh mang ai hát để mà say ân tình câu ví người ơi sông lam sông lam ơi sông lam lặng thầm trôi để đôi bờ đựng đời răng nước sông lam răng là trống là đừng cuộc đời sang là nhục là vui nghệ an hà tình quê mình là người sự nghề đầm tình người ơi sống lam chảy mãi muôn đời mình người sự nghề trọn đời bên dòng sông la mênh mang dạt dào sóng nước sông chảy từ đâu mà tình sâu nghiền lên thác xuống gành êm à một dòng trôi để chiều nay đó dọc đó ngang chờ yêu thương con thuyền xuôi bến cánh buồm nâu trao lời ước hẹn vọng câu hò lưu luyến nước sông làm sông ơi sông sông chờ nàng phú gàn đục khơi trong màu xanh vơi vời nụ quyệt hẹn hò nổi nhịp câu xa để đêm trăng dòng ca trù mênh mang ai hát để mà say ân tình câu ví người ơi sông lam sông lam ơi sông lam lặng thầm trôi những đời răng nước sống làm răng là trong là đục thì biết cuộc đời sang là nhục là vui nghề an hà tình quê mình là người sự nghề đầm tình người ơi sống lam chảy mãi muôn đời mình người sự nghề trọn đời bên sông lam chạy mãi muôn đời sông lam chảy một bờ quê triều nặng điệu vì sang sông giang đình bên đó xưa bao cung bậc núi hồng mây răng mãi bao yêu thương biển mặn sóng chân trần ảo tới sương gió cát bọng vai gây ở phía trời quê tuổi thơ của tôi ngõ nhỏ tôi của mẹ cha trên những dòng cây lặng những câu hò một dòng đó đưa gian khó chắt chiêu thành câu vì rằng bao thương bao nhớ mãi mãi trong tôi dẫu đi muôn nơi chân trời góc bể còn lại phía tôi hình bóng quê nhà dẫu đi muôn nơi chân trời góc bể còn lại phía tôi thăm thẳm một miền quê rơi góc bệ còn lại phía tôi hình bóng quê nhà dẫu đi muôn nơi chân trời góc bệ còn lại phía tôi thăm thẳm một miền quê lặng những câu hò một dòng đó đưa góc bệ còn lại phía tôi hình bóng quê nhà dẫu đi muôn nơi chân trời góc bệ còn lại phía sông nhắc mài câu thề cải vang dọc chiến đế em ra sông đứng đợi câu hò nghe vời vời sông bên lờ bên bờ bao thương nhớ người ơi bao mùa vàng hoa cài bao điều muốn nói em có hiểu lòng anh như sông lam vẫn xanh như phù sa vẫn đỏ còn đọng mãi trong tim bao thương nhớ nào nguôi nơi quê hương em chờ một lòng em vẫn đợi và mùa hoa cải vẫn mãi mãi trong anh tình yêu đã chín rồi riêng anh còn đi mãi sông lam mùa hoa khai vẫn chờ đợi người đi đợi mùa sau hoa cài anh sẽ về cùng trở lại sông nhắc mãi câu thề cải vang dòng chiến đế em ra sông đứng đợi câu hò nghe vời vời sông bên lờ bên bồ bao thương nhớ người ơi bao mùa vang lại bao điều anh muốn nói em có hiểu lòng anh như sông lam vẫn xanh như phù sa vẫn đỏ còn đọng mãi trong tim bao thương nhớ nào nguôi nơi quê hương em chờ một lòng em vẫn đợi em và mùa hoa cải vẫn mãi mãi trong anh tình yêu đã chín rồi riêng anh còn đi mãi sông lam mùa hoa cải vẫn chờ đợi người đi đợi mùa sau hoa cài anh sẽ về cùng em nơi quê hương em chờ một lòng em vẫn đợi em và mùa hoa cài vẫn mãi mãi trong anh tình yêu đã chín rồi riêng anh còn đi mãi sông lam mùa hoa cài vẫn chờ đợi người đi đợi mùa sau hoa cài anh sẽ về cùng nghe ấm trong lòng hai tiếng quê hương dù nơi xa luôn dạt dào nỗi nhớ muốn tìm về nơi đó yêu thương bên nhau ta về về lại quê ơi nghèo một đời gian nan thương mẹ tôi vai gây tóc bạc cả một đời gánh nặng nuôi con mẹ ru anh bằng câu vì dặm quê là nơi cứ nặng mài ân tình như câu vì sống làm con đó chưa hề cháy bỏng bạt nhẹ xanh làm dịu mát lòng ta quê là nơi cuối thơ bên cạnh phòng tiếng ru hơi cứ đong mãi trong ta nghe ấm trong lòng hai tiếng quê hương dù nơi xa luôn dạt dào nỗi nhớ muốn tìm về nơi đó yêu sao ta về về lại quê ơi như con sống làm con đó ta bên nhau giữa trưa hè cháy bỏng bàn che xanh làm dịu mát lòng ta quê là nơi tuổi thơ bên cạnh vọng tiếng ru hơi cứ đọng mãi trong ta nghe ấm trong lòng hai tiếng quê hương dù nơi xa luôn dạt dào nỗi nhớ muốn tìm về nơi đó yêu thương bên nhau ta về về lại